Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu. Thì ngày hôm nay bảng soi cầu cũng uh, quay trở lại với anh em là ngày thứ tư mình tiếp tục kéo cái tài khoản này cho người anh em nhé. Ok uh, để uh, mình uh, cũng xin uh, nhắc nhở một anh em một số anh em nhé. Gọi là một số anh em nhắn tin cho mình hỏi mua cái bảng soi cầu của mình thì xin uh, phép với anh em soi cầu là cái sản phẩm trí tuệ của mình cũng không muốn ờ, đem ra sử dụng với mục đích là thương mại mình biết được những anh em có những anh em muốn mua về để sử dụng cũng rất nhiều người muốn mua về để sử dụng với mục đích là thương mại nhé vì sao vì sao mà mình không bán mặc dù mình ờ, luôn nói rằng muốn tới anh em bởi vì có một cái điều đơn giản mà anh em nghĩ ra được và cái bảng soi cầu này mình áp dụng trên phương pháp ma trận có nghĩa là trong thời gian thực đấy trong thời gian thực ừ, tại bàn đấy và tại tay mai đấy nó là đúng nhưng chỉ cần trong uh, tháng sau chẳng hạn hoặc tuần sau chẳng hạn nhà cái thay đổi uh, thuật toán liệu nó còn đúng không đấy mình chỉ hỏi đơn giản các bạn là như thế thôi các bạn sử dụng với mục đích thương mại ừ ok các bạn kiếm tiền mình cũng kiếm tiền thôi nhưng uh, các bạn có nghĩ rằng nếu mà bán cho những người anh em đấy người anh em khác sẽ chết rất là nhiều mình tạo ra là để cứu anh em chứ không phải là để giết anh em nhé ok từ nay đừng hỏi vấn đề mua bán với mình nữa nhé còn uh, không phải nói nữa <clears throat> vào bàn C chiến luôn rồi anh em ok vậy thôi kịp rồi cái này không kịp rồi nhá bỏ anh em đang lại đang là một chuỗi bệt chắn một chuỗi bệt chắn rất là căng đến từ vị trí của máy ok <clears throat> hệ thống bẻ cái rụp sang lẻ tài anh em nhá liệu rằng uh, hệ thống ngày hôm nay ờ, bẻ có ok không anh em đang một pha ừ, chặn rất là căng đến từ vị trí của mái Rock. ok tay mái rất là to sao vẫn có từ 5 đến 10 phần trăm xác suất là bị gãy mà hay sang lẻ xỉu nha anh em nha ok có lẻ nhưng không phải lẻ xỉu anh em ạ lẻ tài rồi hòa rồi mình đưa lên thì, thì ờ, cũng rất là chân thật với anh em thôi nhanh rút gọn nhưng mà nếu mà không nhanh được thì chúng ta lại phải ngồi uh, nhau hơi lâu một chút ok chẵn xỉu thì tiện đây mình cũng nói với anh em luôn nhé uh, ờ, nghe em nào đến với mình thì uh, mình cũng nói thẳng luôn đấy việc anh em mà tin tưởng thì ok hợp tác làm đưa về bờ hoặc kiếm cơm gạo cho anh em đấy còn anh em nào không tin tưởng thì à, không phải hỏi làm gì mất công nhé ngày à, hôm qua thì người anh em này cũng đã bảo với mình rằng à, cũng muốn rút ra 100 triệu để đi trả nợ trước nhưng tối hôm qua gọi là tối hôm qua thì mình cũng liên lạc cả ngày cho người anh em này nhưng mà không không thấy được anh em ạ đấy gọi là mình liên lạc cả ngày nhưng cũng không được chẵn xỉu này nhưng mà mình vào nếu có vào thì vẫn hòa hòa nếu như liên lạc được lại với người anh em này ờ, mà rút tiền đấy thì cũng ok mình sẽ làm một review tiền cho anh em luôn uh, nhá trăm một con số khá khá đấy anh em ạ chẵn xỉu anh em nhé okay. <clears throat> đỡ lại được cái tay gậy lúc này nhá lại gãy mất một tay Để hệ thống thì cũng rất là trẻ trâu hệ thống bẻ luôn tay mái. mỗi tội là bẻ bẻ nhầm gặp ngay con trâu trâu già bẻ không nổi ok thôi đùa vui một chút vậy thôi cái gì uh, trong uh, tính toán thì nó cũng vẫn có cái đúng cái sai cho nên là nó không thể hoàn toàn chính xác được một trăm phần trăm cả đấy như mình cũng đã nói với anh em rồi tỷ lệ chính xác gọi là tỷ lệ thắng của bảng xoay cầu này nó chỉ là 60 phần trăm còn cái ờ, tỷ lệ cầm hòa của nó là từ 30 35 phần trăm thì còn từ 5 đến 10 phần trăm nữa vẫn là tỷ lệ gãy đấy nhưng mình có thể đảm bảo được rằng cái tỷ lệ gãy đấy nó xác suất nó rất là thấp và mình cũng đã cho anh em thấy trực tiếp đúng nãy gãy bình thường còn tin tưởng thì sử dụng thôi anh em nào mà cần thì cứ liên hệ cho mình không có gì mà khó khăn với anh em cả cần thì cứ liên hệ mình tư vấn đấy nhưng những anh em nào thực tâm sự muốn về bờ thì liên hệ còn những người mà vào hỏi anh ơi uh, bảng xoay cầu này bán bao nhiêu xin lỗi mình không bán đấy hoặc là uh, cái gì ông uh, tạo nhóm đi vào hô tôi hô thế quái là được không đấy các ông nhìn xem thời gian tôi nhập xong còn 3 giây tôi bấm nữa thì máy nó mở luôn bát rồi thì hô cho các ông kiểu gì đấy các ông cứ nhìn xem đấy còn 4 giây 3 giây đấy tôi kích xong đấy tôi hô kiểu gì cho các ông nên là cái này nó thực sự là không phải là tôi muốn ôm vào đâu tôi là tôi muốn kéo cho anh em nhưng cái này tôi không không thể đưa ra cho anh em được ví dụ uh, nay tôi đưa cho ông A ông A bảo ui rồi tao ừ, cầm cái này mẹ nó thế này thế kia lắm bắt đầu ông A đưa cho ông B ông B đưa ông C lúc nó sai thì bắt đầu lại đè đầu tôi ra chửi xin lỗi đi nhá cái đấy bỏ đi bớt bớt đi đấy như như phát này tôi bấm bấm xong cái mở bát này đấy làm sao hô kịp cho ông nào nãy giờ tỷ lệ hòa tăng khá là cao nhưng mà mình vẫn đang tính ra vẫn đang dương ra một tay anh em nhé dương một tay uh, khởi đầu với một phát uh, của hệ thống trẻ trâu bẻ tay mái nhưng bẻ không thành công thì uh, đã gãy một tay nhưng mà hiện tại thì vẫn đang là dương một, một tay anh em nhé dương một tay ok tay này ăn full luôn Đấy. khi mà mình đã quay cho anh em mình thường thường sẽ làm một cái clip rất là thực tế ăn được là ăn hòa là hòa gãy là gãy không có gì để mà phải giấu giếm anh em cả nhá ok 176 triệu 204 triệu vẫn thiếu 2 triệu ok vẫn đánh thêm một tay nữa nhá lẻ xíu tiếp nhá Đấy, mình ờ, làm gieo rất là thực tế cái ăn full tiếp không phải nghĩ anh em nhá này ờ, mình cứ đặt đúng chỉ tiêu ngày 30 trên 30 cho người anh em này ok ngày hôm nay thì uh, xem gần 50 nhá gần 50 củ ok đủ chỉ tiêu là dừng thế thôi khá là lâu ngày hôm nay uh, tài khoản này mất 10 phút uh, với một khởi đầu là bao bẻ nhưng mà gãy đấy, của đến từ vị trí của bảng xoay cầu bẻ tay máy nhưng mà gặp máy già cho nên là xịt và hiện tại thì ngày hôm nay mình kéo cái tài khoản này cũng đã dương gần 50 nhá dương gần 50 ngày hôm nay tổng đến ờ, ngày ờ, tổng đến bây giờ đấy gọi là tính tổng đến bây giờ đi thì ờ, vốn của người anh em này là 61 triệu và hiện tại thì đang là 223 triệu nhá số lẻ đằng sau mình không tính ok cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ờ, đến giờ phút này em nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp tục theo dõi xem mình kéo người anh em xa bờ gần một tỷ rưỡi này về bờ như thế nào nhá anh em cảm ơn anh em anh em nào muốn ờ, được ờ, đưa về bờ như người anh em này thì cứ liên hệ số zalo 0393 247 225 để được mình đưa về bờ nhá anh em cảm ơn anh em